Món ngon quy nhơn không chỉ nổi tiếng với hương vị hấp dẫn mà còn có mức giá cực phải chăng. Nếu các bạn đang lên kế hoạch khám phá thành phố biển này thì hãy lưu lại 7 món nhất định phải thử nha. Bún rạm, hương vị cay cay, kích thích mọi giác quan của món bún rạm sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Điểm nhấn của món này chính là phần rạm, một loài thuộc họ cua, được xay nhuyễn, nêm nếm và nấu thành nước dùng thanh ngọt, màu đỏ gạch đặc trưng. Bún rạm khi ăn phải được trộn đều với rau thơm, đậu phộng, xoài xanh bào sợi, bánh tráng gạo nướng vẻ nhỏ, rồi chan nước dùng từng chút một vào muối đúng bài. Bún chả cá Bún chả cá Quy Nhơn là một món ăn sáng ngon ở Quy Nhơn rất được nhiều người yêu thích, đặc biệt hơn so với các món bún chả cá nước trong. Bún chả cá Quy Nhơn có nước dùng được nấu từ đầu và xương cá, cà chua, thơm xào với hành cho dậy mùi thơm rồi cho vào nước để tạo màu cam sáng vô cùng hấp dẫn. Bún được chan nước dùng, ăn cùng chả cá tươi dai dai, sần sật chắc chắn sẽ khiến các bạn thầm thèm. Bánh mì lagu Khác với món lagu miền Nam có nước dùng màu đỏ sánh, nấu với khoai tây, cà rốt, Món lagu quy nhơn có nước dùng trong, được nấu từ xương heo ninh với hạt sen, cà rốt, đậu đỏ, khoai lang. Hương vị thơm ngon, phần thịt ngọt, mềm ăn với bánh mì phết bơ nướng thơm phức là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn buổi sáng tràn đầy năng lượng. Gà chỉ, cái tên gà chỉ xuất phát từ việc khách đến ăn được tự tay chỉ để chọn gà theo sở thích trước khi nhân viên đến tận bàn tư vấn cách chế biến. Sau khi chọn xong, gà được chế biến theo nhiều cách, hấp hành, chiên mắm, nấu lá rang, bó xôi, cháo gà, gỏi gà, xào xá ớt, xáo măng. Bánh hỏi lòng heo, danh sách món ngon ở Quy Nhơn không thể bỏ qua món bánh hỏi lòng heo được vì đây là đặc sản nổi tiếng nhất xứ này. Một phần ăn gồm lòng heo luộc, bánh hỏi, rau sống, một tô cháo nóng hổi. Món này còn có phiên bản ăn kèm với thịt nướng, tùy khẩu vị của mình mà bạn có thể gọi thêm nha. Bánh hồng tam quan Bánh hồng là loại đặc sản Bình Định được nhiều người ưa thích Vị ngọt thanh của đường, vị béo của cơm dừa kết hợp với vỏ bột nếp mềm dẻo sẽ cho bạn một hương vị dân dã khó quên. Bạn lưu ý bánh được làm thủ công hoàn toàn, không có chất bảo quản nên chỉ để được 5 ngày thôi nha. Món cuối cùng các bạn nên thử đó chính là chè. Đến Quy Nhơn mà thèm đồ ngọt thì đừng ngần ngại sẽ vào hàng chè. Dạo chơi phố biển những ngày trời nóng mà giải nhiệt bằng một ly su xoa thập cẩm thịt xương sáo, xương da, khoai lang, đậu xanh, ăn kèm với nước cốt dừa béo ngọt thì còn gì bằng. Những đêm trời lạnh, bạn nhất định phải thưởng thức món chè ủ bột nếp dẻo, thơm vị sữa dừa, gừng và vừng rang. Vị chè ấm nóng, ngọt thanh hẳn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.